thì ở đây sẽ có hình ảnh mã QR cũng địa chỉ phí TX UET của anh em mạng tdc 20 trên app này ha anh em sẽ nhấn vào sao chép địa chỉ để đây sao chép địa chỉ phí TX này sau đó truy cập vào các ví điện tử như Binance, Tronnet, MetaMask, rồi vân vân và mười mấy ha. Kế tiếp chuyển tiền địa chỉ ví này để anh nạp tiền nhá. Và anh em cũng lưu ý nhá, là min nạp trên app này là 5 TX ha. Ví dụ đây mình truy cập vào ví điện tử Binance của mình này. Ok thì đầu tiên nhất mục địa chỉ anh em sẽ tiến hành dán địa chỉ ví TX của anh em trên app kia vào đây ha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 là mình đã làm 19x thành công rồi nhá ok thì đó là cách nạp tiền vào app này cực kỳ đơn giản đối chưa ạ thì sau nạp tiền xong rồi tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho em mục trading này tức là thương mại này thì ở đây có 8,5% 8,5% nghĩa là sao là anh em sẽ nhận 8,5% trên tổng số TRX anh em đầu tư anh em làm vào nhá và cứ sau 24 giờ ấy, tức là một ngày anh em sẽ rút tiền được một lần nhá và chia thêm ấy 8,5% này là mức trung bình thôi còn anh em làm bao nhiêu thì sẽ có mức lợi nhuận khác nhau ha tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em mục chính giữa này đó thì đây chính là mục investment tức là đầu tư anh em nha ở đây sẽ có hai bốn sáu tám tám gói đầu tư nha và mỗi gói thì chúng ta sẽ có mức lãi suất như là thời hạn chu kỳ khác nhau này đó anh em muốn đầu tư gói nào thì em nhấn chọn vào ha thứ này sẽ một giao diện như này kế tiếp thì anh em sẽ tiến hành nhập vào cổng đăng nhập và cuối cùng nhấn vào participate in investment để tiến hành tham gia đầu tư nha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 Ok, lúc này sẽ thông báo là ok, tức là chúng ta đã rút tiền thành công rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ tiến anh truy cập vào ví Binance của mình xem Teric của mình đã được cộng hay chưa. Thì hôm qua sau này là mình cũng đã nhận 1,61 Teric thành công rồi nha. Đó ở đây sẽ có mạng lưới ví nạp tiền, địa chỉ rồi tê sức của nhiều thời gian tiền về này. Thì đó là cách rút tiền cho em này, cũng đơn giản như cách nạp tiền rồi chưa ạ?